phân tích cầu kéo cho ngày mai ngày mùng 1 tháng 1 nhé ngày đầu tiên của năm mới để cho các bạn tham khảo miễn phí hàng ngày thì mình đều làm video cho các bạn tham khảo cũng hoàn toàn là miễn phí với tất cả cái tâm huyết của mình à, rất là nhiều tâm huyết này chất xám này để hàng ngày mình có thể là ngồi soi xét cầu kèo ấy mình cũng mất khá là nhiều thời gian nữa nên là các bạn ai mà đi qua video thì các bạn mà yêu quý ủng hộ mình thì các bạn hãy cho mình xin một nút like và đăng ký kênh nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều thì giải đặc biệt thì hôm nay ra 91 này nhất to thì ra 3 năm về lô tô thì thì ngày hôm nay cũng không đồng đều với đầu năm bị câm ít năm thì lại vô cùng là rực rỡ luôn các bạn nhé đó đầu 8 này ngày hôm nay khá là rực rỡ à, với 73 thì nổ ra ba nháy rất là tương bừng và rực rỡ tiếp theo 80 năm ba nháy lô các bạn nhé rất là tương bừng và rực rỡ cái cầu lô hai nháy thì có 30 năm 47 có 91 có 60 các bạn nhé và 89 đặc biệt thì ra 91 rồi thì à, cũng như mọi ngày thôi mình cũng chỉ điểm sơ qua một chút cái kết quả này thôi vậy để tránh làm mất nhiều thời gian của các bạn ấy và bây giờ thì cũng như mọi ngày mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua nhé thì cũng rất là vui khi mà lại được tiếp tục chúc mừng các bạn ngày hôm nay chúng ta đã ăn tiếp hai nháy lô bạch thủ lô vip 47 <clears throat> ở trên kênh của mình đây thì à, từ đầu tháng đến giờ thì chúng ta cũng rất là tưng bừng đúng không ạ đây từ ngày à, từ đầu tháng đến giờ luôn chúng ta đã ăn thông rất là nhiều ngày đến tận hôm nay là ngày cuối tháng luôn rồi đấy thì bây giờ mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn này đó hy vọng hôm nay thì chúng ta đã kết thúc một cái kết thúc một cái tháng khá là rực rỡ và khá là tưng bừng thì hy vọng là ngày mai chúng ta sang tháng mới thì chúng ta cũng sẽ mang cái may mắn từ tháng này sang tháng sau nhá để cho chúng ta có thể là ở à, rực rỡ là chúng ta có thể là ở trên đỉnh núi lâu hơn nữa ở à, những bạn nào mà đã đã tin tưởng đã đã tham gia vào uh, cái kênh của mình thì các bạn mà đã trùng máu và đã chơi đã theo cái cái kênh của mình thì các bạn thì đang cũng đang được lãi khá là nhiều rồi đấy thì các bạn là có thể để lại bình luận xuống bên dưới để mình có thể chia vui này có thể chúc mừng các bạn và đặc biệt là mình sẽ có thêm cái thêm động lực ấy uh, có thêm những cái cái động lực uh, của các bạn để mình có thể là hàng ngày ngồi soi cầu chốt số kỹ càng hơn cẩn thận hơn để cố gắng tìm được ra những con số đẹp hơn nhá hy vọng là cái phong độ này thì sẽ còn giữ được lâu dài và mãi mãi thì để cho các bạn là có thể là yên tâm tin tưởng vào cái channel tứ lương của của mình hơn đó thì à, ngày hôm nay thì cũng rất là vui với cái cầu lô ăn thông 47 các bạn nhé ngày hôm nay thì bạch thủ lô vip 47 cũng đã nổ hai nháy rồi đó rất là tưng bừng và rực rỡ chỉ có hơi đáng tiếc là cái đề chạm thì mình cũng chưa lối lại được cho các bạn à, chúng ta ăn được hai nháy bạch thủ lô vip 47 cũng khá là ok rồi đấy rất là vui rồi với cái cầu lô ăn thông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 151, 353, 575 và 595 Độc thủ đề sẽ là 5885 và bạch thủ vip là 0770 Đó, à, thì ờ, mình cũng lưu ý với các bạn một chút đó là những cái con số ở trên này ấy mình đã cố gắng là soi cho các bạn những con số và những cái cầu kèo rất là đẹp rồi thì ờ, các bạn mà thích thì các bạn chơi nhé còn nếu mà không thì à, các bạn cũng có thể là tham khảo thôi bởi vì nó những con số ở trên đây thì nó cũng mang tính chất là tham khảo à, cái khả năng ở trên này nó là những con số rất là đẹp cho nên là có thể là nhiều người biết nhiều người chơi cũng có thể bị giam số ấy nó sẽ khó ra hơn thì à, các bạn muốn một cái khả năng ăn cao hơn thì các bạn có thể liên hệ với Zalo của mình 0963236194 thì à, mình sẽ gửi cho các các các buổi chiều ấy thì mình sẽ gửi cho các bạn những cái con số mà được mình sàng lọc kỹ càng hơn và nó sẽ có cái khả năng ăn cao hơn ở trên video khá là nhiều nhá đó còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc uh, video tại đây uh, chúc các bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ nhé bạn nào chưa like và đăng ký kênh thì các bạn hãy like và đăng ký kênh giúp mình nhé chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào sau giờ quay ngày mai bye bye